và các bạn, trong đêm qua và sáng nay Bắc Bộ tiếp tục sẽ phổ biến nhiều mây có sương mù do gió Đông Nam ẩm thổi từ biển vào. Về nhiệt độ thì cao nhất hôm nay ở phần lớn Bắc Bộ sẽ dao động từ 21 đến 23 độ. Sau đó từ đêm nay, một khối không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, miền Bắc mà trọng tâm là ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện những cơn mưa xuân. Từ khoảng chiều tối và đêm mai, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ đêm mai ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, đến khoảng mùng 6 Tết, miền Bắc sẽ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, khiến cho nhiệt độ Bắc Bộ sẽ liên tục duy trì ở mức thấp trong những ngày nghỉ lễ. Với miền Trung hôm nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa một vài nơi. Đến trưa chiều mây mỏng đi, nhường chỗ cho nắng ấm xuất hiện Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi giao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận trời sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều, cường độ vừa phải. Nền nhiệt ngày cao nhất tại đây sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi, dưới tác động của không khí lạnh, ở miền Trung sẽ có mưa nhiều trở lại. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông trong ngày 24 và 25 tháng 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Từ đêm mùng 4 Tết mưa giảm dần. Ở phía Nam trong ngày mùng 2 Tết, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có thời tiết tốt, trời có nắng nhưng mà không mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên có xu hướng giảm nhẹ, còn từ 27 đến 30 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ 30 đến 32 độ. Mặc dù vậy, do chiều cường đang dâng cao nên dự báo từ nay đến mùng 4 Tết, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.